Ngô Bá Khá đã ra hầu tòa và bị phạt hơn 10 năm tù. Cụ thể, Ngô Bá Khá, 26 tuổi, hay còn gọi là Khá Bảnh, bị Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn phạt 4 năm tù về tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù do tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt, Ngô Bá Khá phải thi hành 10 năm 6 tháng tù. Mức án này nằm trong khung hình phạt đề nghị từ 10 đến 15 năm tù của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Từ Sơn. Nguyễn Hữu Hội 30 tuổi với vai trò giúp sức tích cực nhận án 3 năm 6 tháng tù tội đánh bạc và 5 năm về tội tổ chức đánh bạc, tổng cộng 8 năm 6 tháng tù. Nguyễn Văn Quang 32 tuổi, lĩnh 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Trịnh Hữu Quý 27 tuổi, 12 tháng tù. Ngô Lương An 34 tuổi, 20 tháng tù và Nguyễn Trọng Công, 26 tuổi, 15 tháng tù, cùng về tội đánh bạc. Hội đồng xét xử nhận định Khá có nhân thân xấu, nhiều tiền án tiền sự, phạm tội trong nhiều ngày, hưởng nợ số tiền bất chính lớn. Ngoài hình phạt tù, Khá, Khá bị phạt 30 triệu đồng. Quang và Hội mỗi người phạt 20 triệu đồng. Ba người còn lại mỗi người 10 triệu đồng. Trong phiên tòa, Khá khai mới học hết lớp 7, và có nghề duy nhất là nghề thợ mộc. Ly hôn sau một năm làm đám cưới. Từ giữa tháng 1, Khá mới biết đánh số lô số đề và một tháng sau bị bắt. Khá và năm đồng phạm đều khai nhận hành vi phạm tội đúng như truy tố. Sáu người không có luật sư và không tranh luận với buộc tội ờ, của Viện Kiểm sát. Trong lời nói sau cùng tại tòa, Khá mong hội đồng xét xử cho hưởng khoan hồng để sớm về với gia đình. Các bị cáo khác cũng thừa nhận lỗi lầm và mong được hưởng án nhẹ nhất. Với 3 tiếng xét xử, bên ngoài Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn, hàng trăm người thân bạn bè của các bị cáo cũng đứng theo dõi. Nhiều bạn trẻ mặc đồng phục học sinh cũng đứng kín cổng tòa, cầm điện thoại quay video. Bản án sơ thẩm xác định Khá và đồng bọn đã lợi dụng việc việc mở thưởng kết quả sổ số, số kiến thiết miền Bắc để phạm tội. Từ ngày mùng 10 tháng 1 đến mùng 1 tháng 4, Khá tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô đề, chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại và tài khoản mạng xã hội mang tên Khá Bảnh. Khá thuê hội 300.000 đồng một ngày để tổng hợp, đối chiếu số liệu. Khá thuê Quang trực tiếp bán lô đề cho khách để hưởng phần trăm. Bản án nhận định, nhiều giao dịch giữa Khá và Quang trong 44 ngày là gần 5 tỷ đồng. Khá hưởng lợi gần 300 triệu đồng, Quang nhận khoảng 56 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tin tức. Các bạn hãy like đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.